Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư Tăng Chùa Ba Vàng chúng con, theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và sự cắt cử của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng Kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử bà con nhân dân được Tam Bảo che chở, tai ất tật bền tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, phúc lành tăng trưởng,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 Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. trí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo đại chúng ngồi tụng kinh xa nhiệt pháp giới mong huấn à, chư phật hài hồi tất diệu văn tùy xứ kiết tường vẫn à, thành nam đà thường trong thuốc mê bang bang đến đó phóng ra hào quang niệm này ơn suốt đời thế từ giàu suốt cả trăm năm lo phụng thờ thần lửa không bằng trong giây lan cung dường Phật pháp tăng phước một lần cung này hơn trăm năm thờ nhiều đường phương báo nhiều bốn là bố thí ít được phương báo cũng ít sao là bố thí nhiều đường phương báo ít đây là chỉ người ngu si sát sinh đệ tê tử uống rượu ca vũ tốn hao của cải không có phương tuệ sao là bố thí ít đường phương báo cùng ít đây là người cũng thí can đạo si phạm tụng cả hai bên đều ngu si nên không có phước sao gọi là bố thí mà được phước báo nhiều đây là do lòng từ mà cúng dưỡng cho bậc tu di đạo đức thọ thực sống báo to lớn sao gọi là bố thí nhiều được phước báo nhiều nên có bậc hiện ra giác ngộ tám tinh xa vườn cây cúng dường tám tôn đầy đủ tứ sự phượng bao này như nước trong sông chảy vào biển ca phước đức rồi giàu đời đời không cùng tận đây chính là bố thí nhiều phước bao càng nhiều thí như nhà nông làm ruộng tùy ruộng đất màu mỡ hay căn cối mà thu hoành khác nhau lúc mấy trường giả lắm đạt và chung ngồi tay sức thật biến hoa của phật và nghe giảng pháp đều vô cùng hoan hỷ chư thiên quý thân đều đắng quá tu đạo hoàn năm nghìn vị phạm chỉ xin xuất gia làm xa môn sau đó đặt sư quang đầy chân ngô nam mô bát xà bàn đề bê sa sa đủ rô thính liêu lê văn làm bàn ra ra ra đàn thanh đa ra ra đế tam biểu tam bồ đà ra đàn địa tam bê sa tê bê sa tê bê sa sa tam bồ ni đề toa nam mô bát xà bàn đề bê sa sa lu lô thính liêu lê văn làm bàn ra ra ra đàn thanh đa ra ra đế tam biểu tam bồ đà ra địa tam bê sa tê sa tam bồ điên đề toa nam mô bản sa bản đế về sa sa lô lô tin dư Li bản Lang bản ra sa sa lan ta in ta ra ra đế tam biểu tam bồ đà ra đan địa tam về sa tề về sa tề về sa sa tam bồ điên đề toa tiêu ta ca tương thần chú nam mô tam bản đa Mo đa nam ma bản sa đề a đa sa sa na nam đan địa tam kinh kê kê om om nhập pa ra nhập pa ra bản sa nhập pa ra anda chi di sam chi di sa văn cha sa văn cha biến đề ca thân di đề sa ba nam bồ tam văn đa bồ đa đam ma văn đa đề a đa sa sa đam đam đa đề ta kê kê kê ông bồ nhầm phà ra nhầm phà ra văn cha nhầm phà ra văn cha nhầm phà ra đề sa sa đề sa sa chi di sam chi di sa văn cha văn cha biến đề ca thân di đề sa ba nam bồ tam văn đa bồ đa đam ma văn đa đề a đa sa tạng kê kê kê kê ôm nhập phà ra nhập phà ra bắn xa nhập phà ra bắn xa nhập phà ra để sẵn sàng tăng ra tăng đi đi tăng đi sa vẫn cha ra vẫn cha bên đề ca tấn đi về sa phà nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm dấu thời tưởng an lành à, trong tất cả thời thấy an lành nguyện chư thượng giữ thương nghiêm thọ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành à, trong tất cả thời an lành nguyện ngôi tam bảo thượng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thượng an lành trong tất cả thời thấy an lành nguyện chư hộ pháp thượng ủng hộ nam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 trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức lễ Phật tụng kinh hôm nay, xin hồi hướng đến cho chư thiên thiện thần hộ Pháp. Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử bà con nhân dân có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay, theo duyên giác ngộ mà được tai ất tật bền tiêu trừ, oan khiên hóa giải, phúc lộc vượng tiến, sự nghiệp hiển vinh, trí tuệ tăng trưởng,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 từ quý Phật nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thường từ quý pháp nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng chi أكبر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 Bố thí quá nhiều mà phước báo chẳng được bao nhiêu, như gieo hạt giống vào lửa thì làm sao có được hoa trái. Đức Phật dạy có những sự bố thí mang đến phước báo ít, đó là sát sinh cúng tế hoặc cúng dường đến những đạo sĩ phàm tục. Có những sự bố thí mang đến phước nhiều như cúng dường các bậc tu sĩ tu hành phạm hạnh hoặc với tâm giác ngộ, xây dựng chùa tháp, tinh xá, vườn cây, cúng dường tam bảo đầy đủ tứ sự, phước báo này như nước trăm sông chảy vào biển cả. Quý Thầy hướng dẫn cho quý bà con tụng bài kinh, Phật phân tích sự bố thí cho trưởng giả Lam Đạt, để thấy được Tam Bảo là ruộng phước điền tối thượng của tất cả chúng sinh. Vậy nên bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý thầy sẽ lại tụng kinh cầu an giúp cho mọi người biết cách giữ gìn tài sản của mình không bị thất thoát. Kính mời bà con ngày mai cùng vào tụng kinh với quý thầy. Chúc quý Phật tử và bà con nhân dân một năm mới đạt được nhiều niềm vui và hạnh phúc.